Hello, xin chào các anh chị và các bạn. À, chỉ một vài phút nữa thì à, chương trình hỗ trợ cái khóa học xu hướng dòng tiền bắt đầu. Uh, trước khi mà chúng ta đến cái uh, chương trình uh, hỗ trợ cái khóa học xu hướng dòng tiền trước khi mà chúng ta khai giảng vào ngày 26 tháng 9 thì uh, hôm nay Dũng sẽ chia sẻ cho chúng ta uh, với bản tin cuối tuần là thị trường sẽ biến động như thế nào sau khi kết thúc cái tái cấu trúc ETF à, hôm nay chúng ta biết là thị trường chúng ta đã có sự biến động rất là lớn và việc cái sự biến động như vậy cũng có rất nhiều nhà đầu tư có thể thấy là uh, gặp những cái rủi ro nhất định trong uh, khi tham gia thị trường và tuy nhiên thì cũng có những nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận khi mà tham gia thị trường giai đoạn này vậy lý do tại sao cùng làm cùng nhà đầu tư có những người kiếm được lợi nhuận có những người không kiếm được lợi nhuận và trong video này Dũng muốn chia sẻ cho chúng ta cách để chúng ta có thể hiểu rõ rằng là à, làm thế nào để chúng ta có thể sống sót trên thị trường và vẫn có lợi nhuận bền vững à, khi mà Dũng mới tham gia về đầu tư chứng khoán thì cũng giống như rất nhiều các bạn à, đó là gì ạ mình cũng không biết rằng là nên đầu tư theo trường phái nào đầu phái đầu tư trường phái lướt sóng đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật sóng ờ, Elliott Ichimoku à, các đường trung bình động MACD, RSI. À, Dũng cũng đã học tất cả những trường phái và sau đó thì cũng không có kết quả. Dũng lại chuyển sang phân tích cơ bản. Đầu tiên thì phân tích báo cáo tài chính, phân tích về gì ạ? À? lợi nhuận doanh nghiệp, phân tích ROA, ROE và cuối cùng nó cũng không có kết quả. Và thực tế lúc đó nó có sự bế tắc bởi vì không biết là mình có nên ứng dụng theo phương pháp nào để giúp mình có thể thành công. À, trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu thì Dũng thấy một cái điều đó là gì ạ? có lẽ là cần phải kết hợp giữa hai cái gì ạ phân tích vừa cả cơ bản vừa kỹ thuật để những cái chúng ta gọi là những cái điểm yếu trong phân tích cơ bản nó sẽ hỗ trợ cho cái phân tích kỹ thuật ngược lại à, à, những cái điểm yếu trong phân tích cơ bản thì được hỗ trợ trong phân tích kỹ thuật và ngược lại những cái điểm yếu trong phân tích kỹ thuật sẽ được hỗ trợ trong phân tích cơ bản và với quá trình nghiên cứu tìm hiểu từ những bậc thầy đầu tư chứng khoán như là Liam Moore, Mark Mini, William O'Neill David và rất nhiều các nhà đầu tư khác thì DVD ờ, đã tạo ra cho mình một cái hệ thống đầu tư à, từ cái hệ thống đầu tư xuống dòng tiền tức là à, chỉ tập trung vào xu hướng đầu tư xuống về à, các dòng như là cổ phiếu dẫn đầu các nhóm cổ phiếu khi mà có dòng tiền tham gia vào đến cái việc nghiên cứu hành vi thao túng của các nhà tạo lập như là VSA và cuối cùng thì một cái công thức mà Dũng thấy rằng là nó đã giúp cho mình có thể sống sót và giúp cho mình kiếm được nhiều lợi nhuận hơn và giúp cho mình thành công trong suốt thời gian vừa qua đó là áp dụng chiến lược đầu tư về gì ạ à? áp dụng chiến lược đầu tư về phương pháp VSA cộng với đầu tư tăng trưởng đây là chiến lược mà có thể giúp các bạn <coughs> có thể thành công nhanh và mang lại kết quả bền vững à, có lẽ thì ờ, khi chúng ta nói về cái điều này chúng biết rằng là có rất nhiều bạn cũng thấy rằng là uh, khi mà mua cổ phiếu thì được một cái lợi nhuận gì ạ? giống như Dũng được lợi nhuận khoảng độ 5 6 phần trăm sau đó bán ra cổ phiếu sau đó tăng rất là mạnh Tuy nhiên khi một cổ phiếu bị lỗ uh, đến 2 3 phần trăm không bán ra thì chúng ta lại không bán ra và lúc này chúng ta gặp rất nhiều rủi ro và chúng ta thậm chí bị thua lỗ rất là nhiều À, Dũng muốn kể cho các bạn một cái câu chuyện mà Dũng vừa gặp ở trong một vài phút vừa qua. Đây là câu chuyện với chị. Chị này thì chị đã hơn 50 tuổi. Chị vừa gọi điện cho Dũng chị này thì trước đây chị đầu tư đó là đầu tư giá trị chị mua cổ phiếu sau đó thì giá rẻ và chị không quan tâm để một thời gian cổ cổ phiếu tiếp tục tăng và chị có lợi nhuận có lợi tuy lợi lợi nhuận không nhiều chỉ 2 đến 3 phần trăm và quá trình này chị vẫn tiếp tục làm và chị không có kiến thức gì đó trong đầu tư tuy nhiên sau à, thời gian vừa rồi thì gì ạ chị bắt đầu có uh, theo dõi thị trường theo dõi các kênh đầu tư theo dõi các livestream theo dõi gì ạ ở các nhóm rút kín rút hở bắt đầu chị có tham gia thì trong quá trình thì tham gia thì nó cũng có lợi nhuận và nó cũng giúp cho chị có những cái uh, thành công nhất định uh, tuy nhiên thì sau một thời gian tham gia thì cái vốn của chị đầu tiên là gì ạ một tỷ rưỡi và đến thời điểm hiện tại chị chỉ còn lãi là à chỉ còn cái số vốn chỉ còn vọn vẹn có 100 triệu tức một tỷ rưỡi và đến bây giờ nó chỉ còn vòn vẹn đến 100 triệu thì khi mà Dũng hỏi chị là điều gì khiến cho chị bà mất số tiền lớn như vậy thì chị cứ nói rằng gì ạ à, chị ờ, nghe theo một ai đó và khi mà cổ phiếu ờ, đi lên và chị mua có đôi chút lợi nhuận chị bảo là chị bán ra thì ai đó bảo là đừng nên bán ra và cổ phiếu này tiếp tục đi xuống nhưng sau đó cổ phiếu bắt đầu đi giảm xuống thì hỏi họ thì họ chẳng nói điều gì cả thì không biết bao nhiêu bạn đã từng ở trạng thái như vậy có thể comment số 1 không ạ tức là khi mà chúng ta ở cái trạng thái là đi lên thì họ bảo là giữ giữ sau đó thì chúng ta muốn bán ra thì họ bảo là nên đầu tư và nên giữ và cuối cùng cổ phiếu đi xuống à, quan trọng thứ hai là gì ạ chị thấy là mỗi một khi cổ phiếu giảm rất là sâu thì chị không biết là làm nào để bán ra và vì chị gì ạ bởi vì sợ hãi khi mà bán ra cổ phiếu lên và lúc đó chị chị sẽ thấy là chị tiếc bởi vì chị đã uh, ờ, cái cái việc mà gì bán ra một vài lần cổ phiếu đi lên và chị tiếp tục giảm và cuối cùng cứ giảm giảm và mất một khoản lợi nhuận Ờ, mất khoản à, tiền rất lớn từ một tỷ rưỡi đến bây giờ chỉ còn 100 triệu 100 triệu và chị hỏi Dũng là bây giờ làm thế nào để chị giải quyết được cái vấn đề này à, chị có nói một số các à, lý do mà chị bị thua lỗ nữa đó là gì ạ à? À, chị tham gia những cổ phiếu mang tính đầu cơ rất là cao và sử dụng margin rất là lớn nên việc mà gì ạ à, khi được thì à, được đôi chút và chị cứ lên được 5 6 phần trăm chị bán ra nhưng tuy nhiên thì cái việc mà cổ phiếu giảm sâu thì chị lại không bán ra và đấy là cái việc mà chị mất nhanh như vậy thì nếu anh chị em đã từng bị như vậy rồi có thể comment số 2 để chúng ta có thể học được cái bài học mà có lẽ rất ít nhà đầu tư dám nhìn nhận thẳng thực tế là như vậy thế thì câu chuyện là câu chuyện Dũng uh, lúc đó thì không biết là chị có đang có mặt ở đây nếu có thì gì ạ có thể comment theo cái uh, góc độ nào đó nhưng tuy nhiên thì Dũng có một số lời khuyên cho chị ạ thì các bạn có muốn cho à, Dũng uh, muốn chia sẻ không ạ lời khuyên đầu tiên Dũng muốn dành cho chị đó đó là gì ạ hãy bán hết cổ phiếu ra thứ nhất là bán hết cổ phiếu ra tuy rằng chỉ còn 100 triệu nhưng vẫn phải bán cổ phiếu ra bán cổ phiếu ra đấy là đầu tiên là như vậy lời khuyên đầu tiên là bán hết cổ phiếu ra đấy là lời khuyên quan trọng nhất lời khuyên thứ hai là gì ạ à? hãy thoát ra khỏi toàn bộ những rút kín rút hở ai đó phím hàng cho mình bởi vì rõ ràng chúng ta đang làm cái cách cũ mà chúng ta bị mất rất là nhiều tiền rồi mà bây chúng ta vẫn tiếp tục ở trong cái nhóm đó thì làm cho chúng ta có thể để mất thêm tiền nhiều hơn nữa nếu ai ở trong cái trạng thái số 1 tức là chúng ta cần phải thoát ra để gì ạ cho tâm trí chúng ta nhìn rõ mọi sự vật hiện tượng một cách khách quan nhất bởi vì chị này thì chị đang hiện tại chị đang gì ạ vay một số tiền khá lớn và bây giờ chúng ta biết rằng là một tỷ rưỡi và bây giờ vay một số tiền cũng trên trên dưới một tỷ và bây giờ chỉ còn 100 triệu để muốn gỡ đúng không muốn quay trở lại gỡ thì thực tế tâm mà đang mà nó đang gọi là nó không an thì làm sao mà có thể gỡ lại được nên đầu tiên cứ phải rút ra á thì lúc này đấy là cái lời khuyên mà Dũng muốn gửi đến anh chị em lời thứ hai đó là chúng ta lại phải rút ra tất cả nhóm kín nhóm ở phải thoát ra hết thoát sạch thoát sạch chứ không bây giờ chúng ta ở trong nhóm đấy là chúng ta sẽ gì ạ bất an đấy ạ khi mà chúng ta thoát ra được hai cái điều này thì Dũng tin chắc là bắt đầu chúng ta được ngủ dễ hơn bắt đầu chúng ta ngủ được đầu óc chúng ta tỉnh táo hơn chúng ta ngủ được và chúng ta thấy thoải mái hơn rất là nhiều và thứ ba nữa thứ ba nữa là gì ạ thứ ba nữa là lúc này các bạn sẽ thấy là cái bước thứ ba là bước cực quan trọng đó là chúng ta hãy viết ra toàn bộ những cái cổ phiếu chúng ta bị thành công thành công à, những cổ phiếu chúng ta thành công để xem là tại sao chúng ta thành công lý do gì chúng ta thành công điểm mua nào giúp chúng ta thành công và đây là phần để cho chúng ta học những trải nghiệm từ những lần thành công chúng ta một trải nghiệm thứ hai mà anh chị em cần phải biết đây là trải nghiệm rất là khó mà anh chị em cần phải vượt qua đó là viết ra toàn bộ những cái cổ phiếu mà chúng ta đã thua lỗ đối tượng nghe ai thị trường chung như nào cái điểm mua chỗ nào lý do chúng ta cắt lót viết nó ra càng nhiều càng tốt viết ít nhất là ba lý do ba lý do khiến bạn không bán khiến bạn bị thua lỗ bởi vì chúng ta cần phải nhận ra những bài học mà chúng ta mắc phải trong quá trình đầu tư phải nhận ra điều này phải nhận ra cái lý do tại sao chúng ta bị thua lỗ và bước thứ ba trong hành trình này à, tiết cho chúng ta khoảng 10 cổ phiếu thành công mà bạn không mua bạn bị bỏ qua không mua bạn bỏ qua khi bạn không mua bạn bỏ qua đấy là ba lý do nếu bạn làm được ba cái điều này mà thành công thì bước thứ tư bước này thì nó mang tính chất cá nhân mà Dũng muốn chia sẻ đó là bạn nên tham gia một chương trình khóa học bí mật đầu tư của Dũng hoặc là các bạn có thể tham gia chương trình đó là gì ạ đầu tư theo xu hướng dòng tiền nếu bạn làm được ba cái điều mà Dũng vừa chia sẻ bạn tham gia trong cái khoa học xu hướng đầu tư dòng tiền thì việc cơ bản Dũng tin chắc là bạn có thể gì ạ có thể thu lại cái số học phí của bạn thậm chí là nhân gấp nhiều lần số học phí của bạn trong khoảng thời gian ngắn nhưng nếu bạn không ứng dụng được ba cái tư duy chia ba cái bài học kia vào đầu tư thì bạn có học những cái gì Dũng chia sẻ thì về cơ bản bạn vẫn có thể bị thua lỗ như thường bởi vì bạn không học được những cái bài học cơ bản nhất từ chính bản thân bạn mà mà bạn này để à, mong muốn kiếm tiền thật nhanh khi mà tầm chưa đủ thì tiền nó sẽ không thể nào mang về cho chúng ta bởi vì kiến thức chúng ta có tư duy chúng ta có những cảm xúc chúng ta đang bất an thì chúng ta không thể kiếm lại lợi nhuận trong đầu tư chúng ta được bao nhiêu bạn muốn gì ạ à? học ba cái điều như là học từ bản thân mình đó là viết ra cổ phiếu thành công cổ phiếu chưa thành công và những bài học mà chúng ta bị bỏ qua đây là ba bài học quan trọng thì các bạn có thể comment một hai ba đúng không ạ khi các bạn học điều này thì Dũng tin chắc là các bạn sẽ học được rất nhiều thứ từ chính bản thân mình và không ai có thể dạy cho chúng ta cả à, khi chúng ta học cái điều này thì các bạn biết cái khả năng thành công của bạn đã lên một level mới hãy thoát ra khỏi cái nhóm mà các bạn thấy rằng là nó luôn luôn rình dập bạn nó luôn luôn cho bạn mất tiền bởi vì tâm lý chúng ta bị dao động rất lớn đây là lý do để một nhà đầu tư thành công chuyên nghiệp chúng ta cần phải gì ạ tự mình giao dịch chứ không thể ai có thể giúp bạn cho các bạn cổ phiếu được đấy là một trong cái phần đầu tiên trước khi chúng ta đến cái phần chính trong buổi hôm nay ờ, Dũng muốn kể câu chuyện các bạn đó là câu chuyện để các bạn có thể hiểu rõ rằng là lý do tại sao à, Dũng là một người người mà bị mất rất là nhiều bị mất hết toàn bộ tài sản ở trong thời gian ngắn Dũng đã lấy lại và hiện tại Dũng đã có cái cuộc sống rất là tốt so với rất nhiều người ngoài kia chúng ta lại quay nói lại về thị trường tại sao khi mà thị trường ờ, từ đầu năm có rất nhiều bạn đã kiếm khoảng lợi nhuận 2 đến 3 thậm chí là 400 phần trăm nhưng đến thời điểm này dù các bạn có giỏi đến mấy các bạn có giỏi đến mấy thì các bạn thấy là cái cuối cùng là chúng ta đo lường xem là các bạn đang lãi được bao nhiêu dù không cần cần quan tâm là bạn kiếm được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận nhưng từ đầu năm đến bây giờ bạn lãi được bao nhiêu bao nhiêu bạn thấy rằng là nếu các bạn không mua được cái cổ phiếu BMC hôm qua thì cái việc mà gì ạ à? hôm nay bạn vẫn có thể mua được có đúng không ạ nếu các bạn không thể mua được cổ phiếu BMC cái điểm này thì có phải điểm này các bạn vẫn mua được không ạ? Bao nhiêu bạn nghĩ gì vậy? Sẽ có rất nhiều các bạn sẽ hỏi rằng là tại sao thị trường đang xuống như vậy mà lại tiếp tục khuyến nghị đầu tư, tiếp tục tham gia đầu tư thời điểm này? Thì cái việc đầu tư của chúng ta nó chỉ dành cho một số các nhà đầu tư đấy ạ. Chúng ta biết rằng là việc mà chúng ta tham gia thị trường việc mà chúng ta đầu tư thị trường chúng ta chỉ dành cho một số các nhà đầu tư nhà đầu tư thứ nhất là nhà đầu tư có thể hiểu rõ cái quy luật vận động của thị trường nhà đầu tư thứ hai là họ phải đứng ngoài thị trường nhà đầu tư thứ ba họ cần phải biết rằng gì ạ cổ phiếu nó đang tốt hơn hay yếu hơn thị trường nên nếu bạn làm được ba cái điều này thì Dũng tin chắc rằng bạn có thể thành công và gì ạ có thể trở thành những chuyên gia đầu tư chứng khoán lão luyện nhưng uh, các bạn biết rằng là trên ngoài kia chúng ta nghe thích nghe phím hàng nhiều hơn 98% thích nghe phím hàng nên cũng khoảng 95 đến 98 nhà đầu tư gặp những rủi ro bị mất tiền trong quá trình đầu tư chứng khoán vậy bạn phải làm khác đi đó là cần phải cho mình hiểu rõ rằng là tại sao các bạn cần phải tham gia vào thị trường khi các bạn hiểu rõ xu hướng của cổ phiếu xu hướng của thị trường nó đang vận động ra sao Dũng sẽ có khoảng độ 5 đến 10 phút nữa để chúng ta sẽ phân tích cái xu hướng thị trường trong giai đoạn này để các bạn có thể hiểu rõ rằng là ở ờ, làm thế nào để Dũng có thể sống sót kể cả khi thị trường có những lúc mà giảm điểm khá là mạnh ở những cái phiên như này còn những cái phiên thị trường có thể giao lao dốc các bạn hỏi xem là Dũng có thể có lợi nhuận hay không cái điều này nghe có thể là vô lý nhưng nếu các bạn hiểu rõ về xu hướng nếu các bạn có thể hiểu rõ về thì cái vận động của thị trường thì các bạn có thể kiếm được một khoản lợi nhuận khá là lớn trong quá trình đầu tư à, chúng ta chỉ một vài phút nữa Dũng sẽ vào cái lớp hỗ trợ cái khóa học xu hướng đầu tiên trong cái buổi hôm nay Dũng sẽ cho các bạn là bí mật tại sao sẽ có những nhà đầu tư kiếm được rất nhiều phần trăm lợi nhuận nhưng tại sao có những người lỗ 30 40% giống như cái chị vừa nói thì chị đã lỗ đến gì ạ? À? Đến 90% và gần như không có cơ hội để đầu tư. Thế thì câu hỏi ở đây là cái cổ phiếu này thanh khoản ít. Nhưng bây giờ hỏi là bao nhiêu bạn đã mua cổ phiếu này được có thể comment số 1 không ạ? Nếu các bạn nào mua được cổ phiếu này comment số 1 ạ. Nếu mua được cổ phiếu này comment số 1. Nếu hỏi Dũng có mua được không? Chắc chắn là Dũng sẽ mua được. Bởi vì cái điều đầu tiên nó gì ạ? À? Mình chủ động mình chủ động thì mình sẽ mua được thôi ạ cái điều tiên là chúng ta phải chủ động cái điều thứ hai chúng ta phải hiểu rõ bản chất của nó cái điều thứ ba là gì ạ chúng ta phải có kế hoạch kế hoạch vậy nếu bạn chủ động bạn có kế hoạch bạn hiểu bạn rõ bản chất của nó thì dù rằng là cổ phiếu thanh khoản thấp bạn vẫn mua được đúng không ạ đơn giản thế thôi nên chúng ta vẫn gì ạ đổ lỗi thờ ơ phàn nàn tại sao có một số đông các bạn đã vẫn mua được cổ phiếu nhưng tại sao cũng có số đông các bạn sẽ không mua được cổ phiếu và rõ ràng chúng ta đều xem livestream đều gì ạ à? được dỗ dũng public đúng không ạ bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là thị trường tuần sau sẽ như thế nào tôi sẽ làm kỹ hơn cái vấn đề này với chúng ta và một lần nữa đầu tiên chúng ta sẽ thấy là và nếu quá trình mà thị trường đang đi lên gặp những cái quá trình phân phối diễn ra như thế này thì theo các bạn thị trường đang tích cực hay là tiêu cực ạ? À? Đây một bạn có nói là phân kỳ âm hay phân kỳ dương bao nhiêu bạn đã sử dụng phân kỳ âm hay phân kỳ dương với cổ phiếu BMC ạ à? nên có một điều là gì ạ à? rõ ràng mình đã sử dụng cái phương phương pháp này nhưng thực tế đã bị gì ạ à, thất bại sử dụng phân kỳ âm phân kỳ dương là để thất bại bao nhiêu bạn đã sử dụng cái phương pháp này đã bị thất bại rồi có thể comment số 10 không ạ comment số 10 nếu các bạn đã sử dụng cái phân kỳ âm với phân kỳ dương thất bại vì bạn phải hiểu rõ bản chất thực sự có ra sao đơn giản thế thôi ạ hãy đợi hãy đợi xem nó thị trường hôm nay giảm mạnh mà nó lại tăng trần thị trường giảm bao nhiêu ạ hôm trước giảm 30 điểm đúng không giảm 30 điểm hay là nhiều hơn con số đó mà nó cũng không giảm mạnh đấy Dũng không cần quan tâm các bạn nhìn là không quan tâm đến phân kỳ âm hay là phân kỳ dương như thế nào câu chuyện ở đây không phải là cổ phiếu này tại vì chúng ta cũng không muốn nói cổ phiếu này nữa bây chúng ta sẽ xem về thị trường nó như thế nào tại vì số lượng lớn ở đây rồi các bạn có thể biết cổ phiếu Dũng chia sẻ nhưng số đông chúng ta cũng không mua được cổ phiếu à, lý do có hàng trăm cổ phiếu chúng ta public trên thị trường nhưng số lượng người nhà đầu tư mua được gần như là cực kỳ khan hiếm bởi vì chúng ta đang bị thua lỗ quá nhiều quá dài quá lâu nên để tin vào việc mà mua được cổ phiếu chắc chắn thực sự khó với chúng ta nên rõ ràng là đây là chúng ta gọi là thanh khoản khó để mua được thì chúng ta phải xem lại tại sao có những người mua được mà mình lại không mua được chúng ta phải đặt ra là tại sao cùng là cổ phiếu đó có người mua được mình không mua được bây giờ chúng ta sẽ nói về câu chuyện của thị trường chúng ta nhìn thấy đây là một cái điểm chúng ta gọi là thị trường giảm đến cái vùng hỗ trợ đây đây gọi là thực ra nó bị xuyên vùng hỗ trợ rồi đúng không sau đó có đợt nhịp hồi rất là mạnh vậy theo các bạn với thị trường như thế này đây là một cái gì ạ à? đây là một đợt giảm mạnh khối lượng lớn các bạn nhá giảm mạnh khối lượng lớn thì theo các bạn cái này là tiêu cực không chúng ta sẽ phân tích là theo các bạn nó tiêu cực hay là tích cực ạ à? đầu tiên chúng ta phải phân tích từng cái kế hoạch để phân tích từng cái chiến lược một một các bạn đều biết rằng là Dũng đều có chia sẻ là những cái quá trình là quá trình phân phối và thị trường là thị trường rất là xấu đúng không ạ à? nếu bạn nào hiểu rõ LPSI là rất là xấu thì có thể comment cho Dũng số 4 được không ạ à? có hiểu không ạ à? nếu thị trường rất là xấu có thể comment cho Dũng số 4 chúng ta cần phải nói sự thật và Dũng vẫn tiếp tục phân tích là thị trường tiêu cực xấu bởi vì kinh tế vĩ mô bản thân là châu Âu tiếp tục tăng lãi suất bản thân là Mỹ tăng lãi suất và đặc biệt là chúng ta nhìn thấy là những cái yếu tố về kinh tế vĩ mô toàn cầu đó là xấu chúng ta phải nhìn sự thật nó như vậy chứ không thể nào bảo nó là tốt được thế câu chuyện ở đây thế tại tại sao thế câu hỏi là Dũng có khuyến nghị các bạn là nếu trong trường hợp mà cổ phiếu này tăng chúng ta có mua không câu hỏi đầu tiên là như vậy câu hỏi thứ hai là một số bạn hôm qua hôm qua là Dũng có nói rằng là nếu phiên này tăng thì chúng ta mua không không biết là nó lỗ hay lãi nhá cứ mua vậy những cái điểm mua này và điểm mua này là những điểm mua cho chúng ta độ an toàn kể cả những cái lúc mà thị trường chúng ta có những cái thông tin xấu hay là thị trường xấu nha thông tin xấu hay thị trường xấu có phải đấy là sự thật không ạ thế thì rõ ràng là mọi thứ nó là xấu nhưng cái sự khác biệt ở đây đó là dựa sự khác biệt ở đây đó là chúng ta cần phải hiểu rõ là những cái cổ phiếu nó vận động nó tích lũy như thế nào cho đủ và hiểu rõ là cái sự biến động cổ phiếu đó trên cái gì à, nền tảng tích lũy trên sự test cung test cầu như thế nào đó chính ta gọi là xu hướng dòng tiền xu hướng này nó có thể dành cho cổ phiếu nó có thể cho thị trường chung nó có thể dùng cho ngành nhưng xu hướng này là một phần quan trọng để giúp cho chúng ta hiểu rõ rằng là chúng ta cần phải đầu tư thông minh hơn chứ không phải đi nghe phím hàng nhiều hơn Thế thì khi mà quan sát ở trên cái chỉ số VN Index này thì rõ ràng cái xu hướng giảm tiếp nó có thể diễn ra nếu thị trường về một yếu tố nào chúng ta gọi là tích cực giả sử gọi là tích cực thì cái việc mà kéo lên phía trên này gần như không thể các bạn nhé gần như không thể để kéo lên vị trí mà chúng ta gọi là có một cái vùng kháng cự mạnh với giảm điểm lớn những cái phân phối nhiều và đặc biệt là gì ạ khi mà USD đang tăng giá các bạn nhá khi mà USD đang tăng giá thì quá trình này là quá trình bán cổ phiếu ra bởi vì các nhà đầu tư tổ chức trên thế giới họ có xu hướng là rút tiền ra khỏi chứng khoán để giữ USD bởi vì USD là đang xuống tăng nên họ làm sao để rút cổ phiếu ra và đầu tư USD quá trình rút này nó cần nhiều thời gian hơn các bạn nhé nó cần nhiều thời gian hơn để rút nên chính vì vậy nó sẽ gì ạ liên tục rút ra trong khoảng thời gian ngắn bây giờ chúng quay trở lại câu chuyện của ngày hôm nay bao nhiêu bạn có thể dự đoán là phiên hôm nay giảm điểm có thể comment số 1 đúng không ạ Chúng sẽ phân tích cho các bạn lý do tại sao chúng ta có thể dự đoán trước là phiên hôm nay giảm điểm các bạn có hiểu không ạ chúng ta có thể dự đoán trước là phiên hôm nay giảm điểm và khi các bạn dự đoán trước là phiên hôm nay giảm điểm thì việc các bạn đầu tư phái sinh có dễ không ạ dễ không ạ rõ ràng là dễ hơn rất nhiều ạ bây giờ còn anh chị em có nhớ không ạ dũng có nói rằng là việc mà thị trường chung giảm điểm á nó đến từ việc gì ạ rõ ràng là trong thời gian vừa qua khi mà lãi suất cái đồng USD tăng thì có phải là nhà đầu tư trên thế giới đặc biệt là Mỹ họ có xu hướng rút tiền ra khỏi các quỹ để bảo toàn bởi vì càng đầu tư vào các quỹ thì càng âm nhiều hơn nên họ đã gì ạ à, rút ra nhiều hơn dẫn đến các quỹ ETF họ làm gì ạ à? các quỹ ETF họ đã bị rút tiền thì họ phải bán ra cổ phiếu nhiều hơn và khi họ bán ra cổ phiếu nhiều hơn thì phiên hôm nay là phải phiên giảm điểm đúng không cả nhà ơi nếu cả nhà hiểu rõ điều này có thể comment số 6 đúng không ạ tức cái này là cái mà tư duy chúng ta sử dụng tư duy để chúng ta phân tích chứ không phải là sử dụng phím hàng để chúng ta phân tích và cái quá trình này nó có thể kéo dài đến tuần sau tức là hết tuần này đến tuần sau nên nếu hết tuần này đến tuần sau thì thị trường có giảm điểm nữa hay không? Câu hỏi là nếu tuần này đến tuần sau thì khả năng thị trường còn giảm điểm nữa hay không? Thì chúng ta có thể dự đoán được ngay. Lên thì nó lên được, lên thì nó lên đôi chút và giảm thì nó lại giảm rất là mạnh. Nên đây chính là lý do tại sao số đông người ta bị thua lỗ và tại sao chỉ có một số ít họ vẫn kiếm được tiền mà thôi. Nên xu hướng dòng tiền là cái khóa học có thể giúp chúng ta nhận rõ tại sao chúng ta mua vào cổ phiếu có xu hướng tăng tại sao chúng ta phải mua cổ phiếu có sự an toàn sự tăng trưởng vượt trội và đặc biệt là gì ạ nếu các bạn nhìn thấy hàng nghìn cổ phiếu hàng hai nghìn cổ phiếu trên thị trường thì ờ, nó chỉ có khoảng độ 5 đến 10 cổ phiếu thôi ạ nó có thể giúp các bạn kiếm được lợi nhuận thôi với với xác suất là 5 đến 10 cổ phiếu trên khoảng 2.000 cổ phiếu thì việc mà bạn đánh tức là chơi lô chơi đề nó còn khó hơn rất nhiều nhưng với việc mà bạn nắm rõ được xu hướng dòng tiền bạn vẫn có thể tham gia để mua được những cổ phiếu tương tự như vậy ở ờ, chúng ta lại quay trở lại câu chuyện của thị trường thế thì nếu thị trường ờ, tiếp tục giảm như này thì cái việc này các bạn có thể nhìn thấy điều gì không ạ đây đây chính là một cái tín hiệu đây là cái một cái điều mà chúng ta đang gì không mong muốn đây là cái quá trình mà cái phiên đây chúng ta lại nhìn đấy gì ạ nếu các bạn nào cái phiên này là phiên gì ạ đây là một xu hướng ngắn đây là một xu hướng gì ạ ngắn vậy xu hướng ngắn này mà nó tạo ra cái cái này là chúng ta sẽ thấy là gì ạ đây là xu hướng ngắn này và đây cũng là một xu hướng ngắn mà cái này lại giảm mạnh SOS W6 SOW6 gọi là đầu tư nhiều nhà vô địch thì chúng ta nhìn cái điều này có dễ không ạ không phải là thực ra chúng ta tại sao chúng ta phải buồn tại vì chúng ta đang đầu tư phân tích để cho chúng ta đầu tư thành công mà cũng chỉ ra cho ta tất cả những kịch bản cho thành công mà quan trọng là chúng ta có đầu tư theo không ạ đúng không tại vì thực ta có phải những cái điều này đã được nói trước không ạ các bạn thấy không ạ tất cả điều này đã được nói trước có có dấu giếm không ạ tất cả cái này đã lên kịch bản trước đúng không ạ các bạn có đồng ý có đồng ý không ạ nếu có đồng ý comment cho dũng là đồng ý cái thì có phải tất cả kịch bản này Dũng đã comment public hết rồi đã hướng dẫn các bạn rồi đã gì phân tích về gì kinh tế vĩ mô phân tích về ngành phân tích về thị trường đã phân tích hết rồi có dấu gì không ạ đúng không phân tích tất cả chúng ta đã phân tích rồi không có dấu gì cả thế thì bây giờ chúng ta cũng phải phân tích để nhìn rõ hơn thế thì bây giờ chúng ta đang nhìn thấy nếu anh chị em nhìn thấy mẫu hình là mẫu hình gì ạ à? phân tích luôn ạ à. nó có S O W6 mà nó lại là hình thành vai đầu vai thì bây giờ xác suất theo các bạn nếu mà mẫu hình O W 6 mà nó hình thành vai đầu vai trên một cái vùng kháng cự mạnh thì theo các bạn tỷ lệ thành công để lên tăng là bao nhiêu tỷ lệ thành công là tăng bao nhiêu chúng ta đừng có nghe bất cứ ai cả chúng ta phải tự nghe vào chính bản thân mình ạ à đầu tiên là chúng ta thấy là yếu tố về kinh tế vĩ mô rõ ràng là phép tăng lãi suất trong thời gian ngắn tới khi mà thứ hai là gì ạ phép tăng lãi suất là tăng đúng không kiểu gì chả tăng tăng ít tăng nhiều thôi ạ thứ hai đồng USD có tăng không đồng USD tăng gì ạ đồng USD thì chính phủ phải gì ạ chính phủ phải bơm USD ra mà khi đồng USD ra thì lãi suất liên ngân hàng của Mỹ và Việt Nam nó nó nó nơi rất rộng mà khi nối lưới rộng thì nhà đầu tư gì ạ à? họ bán rất nhiều họ sẽ chuyển hết tiền từ, Việt Nam sang đồng USD và rõ ràng áp lực lên chính phủ rất là lớn khi áp lực lên chính phủ lớn thì chính phủ bị hút tiền về hút tiền về thì làm sao cổ phiếu lên được thế thì bây giờ hỏi xem là chúng ta xem là hội nào thì hội họ có kiếm được tiền không có lợi nhuận hay không đơn giản thôi ạ à theo các bạn bây giờ họ có kiếm được tiền không các bạn làm nào các bạn từ đầu năm các bạn kiếm được tiền không Dũng thì vẫn kiếm được uh, tốt những anh chị em nào theo dõi Dũng mà làm theo đúng thì chắc chắn là kiếm tốt vậy còn câu chuyện là các bạn kiếm được tiền hay không thế thôi còn làm nào bây giờ chúng ta hỏi xem là họ làm gì là quan tâm làm gì ạ vấn đề họ kiếm được tiền không họ có lợi nhuận hay không họ giữ được tiền không đơn giản thế thôi các bạn hiểu không ạ à? nếu bạn hiểu điều này comment số 10 cái điều đầu tiên của cho chúng ta đó là các bạn kiếm được tiền hay không các bạn có kiếm được tiền hay không các bạn có có lợi nhuận hay không cái đấy mới là cái quan trọng chứ còn mua hay là nắm giữ hay là đầu tư kiểu gì nó không quan trọng là các bạn có giữ được tiền và các bạn nắm giữ được tiền hay không thế thôi nhưng bây giờ cứ bảo ông a ông b ông đầu tư như nào thế thì tại sao dũng cứ phải nói nhấn đi nhấn mạnh như này bởi vì chúng ta muốn anh chị em thức tỉnh các bạn phải thức tỉnh thức tỉnh chứ không phải là gì ạ tại vì nhìn hôm nay chị chị nói như vậy một tỷ rưỡi bây giờ còn 100 và bây giờ vay lãi một khoản tiền rất lớn hàng tháng phải trả lãi và chị có nói rằng có lúc thì chị mong, mong muốn là gì ạ rất là tiêu cực và Dũng biết là trong cái nhóm này anh chị em cũng nhiều người như vậy thì Dũng làm video như này để truyền cảm hứng để giúp cho anh chị em cái góc nhìn như vậy thì bây giờ rõ ràng là anh chị em đang thấy rằng là nó không tích cực đúng không thế thì anh chị em muốn muốn Dũng giúp cho một cái tích cực ở đâu nếu có thì comment có cái nếu có comment có tại vì làm cái gì các anh chị em đều biết rằng là nó có tích cực nhưng nó vẫn có tiêu cực thế chúng ta đang nhìn về cái yếu tố tiêu cực là thị trường trung đang rất là xấu và khả năng dòng tiền nước ngoài lại bán ra dòng tiền nước ngoài lại tiếp tục bán ra dòng tiền nước ngoài lại tiếp tục bán ra và cổ phiếu thị trường nó sẽ giảm rất mạnh thế thì chúng ta bị lỗ đúng không nhưng chúng ta cũng phải xem là à nó còn yếu tố nào tiêu cực nữa các bạn biết rằng là nếu các bạn phải xem là toàn bộ các chu kỳ thị trường lớn nhất của thị trường Việt Nam thì không biết là nếu các bạn theo dõi các kênh thì Dũng cũng không theo dõi được tất cả các kênh nhưng tất cả dự đoán chính xác vào thị trường đỉnh đáy của phần lớn các chu kỳ thị trường thì DVD là một trong hệ thống nói chính xác gần như toàn bộ toàn bộ đáy và đỉnh các chu kỳ thị trường vậy bạn có muốn biết rằng là thời điểm tới đây thị trường khi nào tạo đáy không thời điểm tới đây khi nào thị trường còn đáy không nếu các bạn muốn thì comment và like cho Dũng một like chứ để Dũng tiếp tục phân tích và trong thời điểm tới đây thì ạ à, Dũng bảo là làm một chuỗi video về phân tích đáy đúng không để giúp chúng ta nhìn làm sao để đáy xem là thị trường thực sự là gãy đáy hay không tại vì trong quá trình thị trường mà giảm mạnh thì lúc này các chuyên gia các nhà tạo lập lại bắt đầu nói là thị trường xấu thì lúc này thế thì ở đây khi mà trường giảm mạnh gãy kênh chúng nó gọi là vai đổ vai ngược này thì các bạn hiểu rõ đơn giản nó là gì ạ lúc này các tổ chức các chuyên gia lại nói rất xấu về thị trường và đặc biệt là khi thị trường bị gãy thẳng toàn bộ kênh dưới này vùng hỗ trợ này thì lúc này là các chuyên gia dự đoán chúng ta vừa rồi thấy là các chuyên gia dự đoán là thị trường lên 1006 lên 1007 lên 1008 bắt đầu họ bắt đầu mất hoang mang phương hướng lý do họ mất hoang hoang mang phương hướng bởi vì gì ạ nếu các bạn hiểu đơn giản này này Dũng đây Dũng nói sự thật đấy ạ nếu bạn là dự đoán chính xác vào đáy thị trường nhé bạn đoán chính xác về đáy thị trường mua bán thì có bạn có đi làm cho các công ty chứng khoán không đấy câu hỏi là bạn có làm cho công ty khoán hay bạn mở ra bạn gì ạ mở ra bạn đào tạo như Dũng này, này bạn sẽ đi đào tạo bạn sẽ làm cái sân chơi của riêng mình bạn có lên diễn đàn để làm cho ai đó không bạn có làm công ăn lương không đấy là tư duy nhá bạn phải tư duy như vậy thì bạn sẽ biết được rồi lúc đó bạn chắc chắn bạn làm riêng rồi bạn vì bạn đã nổi tiếng rồi bạn có đồng ý không ạ bạn đã nổi tiếng rồi bạn là là gì ạ chuyên gia hàng đầu rồi nên tội gì bạn phải làm bất cứ cho ai cả nên khi các bạn theo dõi các công ty các thông tin như vậy và các bạn là gì ạ không có nhìn nhận thức được cái điều này thì các bạn thấy là cái các thông tin như vậy nó sẽ giúp cho các bạn là không bán cổ phiếu ra hoặc là bạn giữ cổ phiếu đến khi mà mất hết đấy là những cái điều gì mà các bạn phải hiểu chứ còn bây giờ các bạn không hiểu các bạn sẽ gặp những rủi ro thế thì bây giờ uh, Dũng uh, không còn nhiều thời gian nữa Dũng sẽ nói các bạn thật nhanh nhỉ đó là khi mà cổ phiếu có thể giảm gãy cái vùng này tại vì cái vai đầu vai này vai đầu vai ngắn ấy, nó có thể gãy rất cao thì chúng ta nhìn ở trên quá trình này này các bạn nhá ở trên quá trình này quá trình đi xuống đúng không thì chúng ta sẽ quan sát xem là tất cả các cổ phiếu nào giữ được nhịp bạn nhớ này hãy quan sát tất cả những cổ phiếu giữ được nhịp trong quá trình đi xuống này thì đó là cổ phiếu tốt đúng không có phải tốt không ạ khi mà cái quá trình giảm như này thì mọi người đang hoảng loạn thì mình có thể quan sát những cái cổ phiếu đang rơi như này để xem là cổ phiếu nào tốt thì hôm nay các bạn nhớ là buổi sáng này Dũng phân tích cho các bạn điều gì ạ bạn thử comment cái ạ trước khi mà chúng ta sáng nay các bạn thấy là Dũng phân tích cho cổ phiếu gì ạ đấy các bạn có thể góc nhìn đấy nhé có phải sáng nay khi mà thị trường vẫn tiếp tục đi xuống thì bây giờ chúng ta phải xem rằng là thị trường giảm mạnh thị trường đi xuống thì cái cổ phiếu nào vẫn được giữ được nhịp trong xuống tăng đúng không bao nhiêu bạn đồng ý là nếu thị trường giảm mạnh mà thị trường vẫn giữ được cái nhịp trong xuống tăng khi chúng ta phân tích về gì ạ có khi nào chúng ta phân tích về báo cáo tài chính mà nó tốt rồi thì nó là đỉnh không nếu bạn nào đồng ý là khi mà chúng ta phân tích báo cáo tài chính mà nó tốt rồi thì nó là đỉnh bao nhiêu bạn đồng ý điều này nếu khi mà chúng ta nhìn báo cáo tài chính nó tốt rồi nó quá đẹp long lanh rồi thì cổ phiếu là đỉnh nếu anh anh chị em nếu thấy điều này comment số 100 nếu anh chị em thấy điều này comment 100 tức là những cái gì mà ai cũng nhìn thấy ai cũng phân tích được rồi thì làm gì có cổ phiếu tốt nữa nên ở đây chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta nghi ngờ cho thị trường việc mà chúng ta phân tích thị trường như hôm nay Dũng nói về gì ạ khi mà chúng ta phân tích cơ bản cổ phiếu thì cần gì phải phân tích nó quá kỹ lưỡng theo cái cách thức mà uh, lợi nhuận biên độ mọi cái hãy quan sát xem là ba tháng gần đây à ba quý gần đây bốn quý gần đây xem là tốc độ tăng trưởng nó lợi nhuận doanh thu EPS nó tăng hay không xem 3 tháng gần đây 4 tháng gần đây nó tăng về EPS như thế nào chúng ta xem năm nay so với năm 2021 nó có tăng mạnh không những cái yếu tố tăng mạnh nó đến từ gì ạ à? nó đến từ ngoài nổ nào nó đến từ những cái yếu tố chúng ta là kích hoạt nào để nó tạo ra nó tạo ra cái điều này và sau khi chúng ta nắm được cái gì ạ à? những yếu tố ngoài nổ để tạo ra cái quá trình tăng trưởng đi lên cổ phiếu thì lúc này bước tiếp theo là chúng ta phải đo lường xem là dòng tiền mới tham gia vào hay không đúng không thì lúc này là lúc mà chúng ta đo xem là khi mà dòng tiền mới tham gia vào hay không vậy nếu thị trường giảm mà cổ phiếu này không giảm mà nó có xu hướng như thế này thì có phải chúng ta đã chuẩn bị có một siêu cổ phiếu rất là tốt không ạ hello các bạn ơi ạ vậy đây là kịch bản các bạn đã biết trước chưa nếu bây giờ khối lượng lớn sau đó nó test lại kiểm tra lại này cạn cung những cái nhà đầu tư bị thua, thua lỗ ở đây họ bán hết những ai còn sót lại ở trên cái vùng này họ cũng bán hết và sau đó nó tăng thì chúng ta có thể thấy là cổ phiếu có thể lên từ 15 đến 20 và chúng ta kiếm khoảng lợi nhuận an toàn và lý do tại sao có rất nhiều nhà đầu tư bây giờ chỉ mong muốn là gì ạ kiếm lợi nhuận lợi nhuận ở đây không phải lợi nhuận mà mong muốn hòa vốn và trong khi đó nếu anh chị em theo dõi của DVD thì anh chị em có thể có lợi nhuận từ 50 60 thậm chí là 70 phần trăm trong những chu kỳ tuyệt vời như này các bạn có đồng ý điều này không ạ thế thì biết trước thì có áp dụng đấy không đúng không Mac Mini nói không ạ O'Neil theo bạn O'Neil có nói không Mac Mini nói không ạ Liamore nói không Solot nói không David Zen nói không Quang Dũng DVD nói không bạn thấy không ạ tất cả cái điều này vậy những người nói như vậy toàn là những người thiên tài trong đầu tư chứng khoán Dũng không biết rằng mình đang ở cấp độ nào nhưng khi các bạn nhìn thấy đó thì à, Mark Mini nói Soros nói Lee Mo nói William O'Neill nói và tất cả những người đầu tư thành công họ đều nói điều này chỉ có các nhà đầu tư thích phím hàng là chúng ta không biết thôi ạ và tất cả kiến thức này các bạn đã được gì ạ à? Dũng chia sẻ chưa ạ các bạn hãy theo dõi lại cái cổ phiếu gì ạ à? HAG để các bạn nhìn rõ những ngòi nổ của nó ngòi nổ của nó là gì ạ à? thời điểm này là thời điểm mà gì ạ à? doanh thu và lợi nhuận của cái mảng nông nghiệp bắt đầu có xu hướng tăng bắt đầu có xu hướng tăng khá là mạnh lý do à, Hoàng Gia Lai đã bắt đầu tăng cái diện tích trồng chuối và hiện tại cái chuối sản lượng chuối của Hoàng Gia Lai xuất sang Trung Quốc đang khá là tốt điều thứ hai là toàn bộ cái chuối mà chúng ta gọi là chuối kém chất lượng thì được gì à, tái chế tái sản xuất để cho lợn và chúng ta cũng biết rằng là lợn thì ăn chuối mà bán được để giá cao mà giá lợn này đang giá cao nên lợi nhuận từ gì ạ à, mảng nông nghiệp từ chuối từ hạt mát ca từ gì ạ à, sầu riêng đang là những cổ phiếu khá là tốt cho gì ạ à, cho Hoàng Gia Lai cái điều thứ hai là Hoàng Gia Lai những năm trước thì nợ rất là nhiều đúng không nên mỗi một năm phải trả lãi một số tiền rất là lớn nhưng bên lợi nhuận của Hoàng Gia Lai doanh thu lớn tăng lợi nhuận biên bắt đầu có xu tăng tuy nhiên thì khoản lãi bắt đầu có xu hướng gì ạ à? dạ tôi khoản trả lãi thì bắt đầu có xu hướng giảm dần doanh thu tăng lợi nhuận tăng mà những cái khoản mà vay để trả lãi thì bắt đầu có xuống giảm dần thì liệu cổ phiếu này có phải là cổ phiếu tuyệt vời hay không nhưng cái quan trọng là cái mà chúng ta cần phải nhìn đó là khi chúng ta đầu tư thì chúng ta cần phải xem là tầm nhìn của doanh nghiệp năm 2022 23 24 25 trong năm tới thì tầm nhìn của doanh nghiệp như thế nào họ đã bắt đầu có lãi và tiếp tục đi lên nên đấy mới là cái tư duy quan trọng nhất của nhà đầu tư chứng khoán tăng trưởng và khi bạn hiểu rõ nhà đầu tư chứng khoán tăng trưởng như thế nào thì bạn có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận kể cả khi thị trường giảm giá thế thì hôm nay à, Dũng không có nhiều thời gian để phân tích những yếu tố còn lại nhưng Dũng chỉ mong rằng là các bạn thấy thấy là nếu cái việc mà tái cấu trúc ETF thì về trong xuống tuần sau mọi thứ vẫn ở góc độ đó là tiêu cực các bạn nhá còn một vài cổ phiếu như là các bạn đang thấy ở đây đây là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu Vietcombank nếu cổ phiếu Vietcombank tuần sau nha tuần sau cổ phiếu này vẫn được xác nhận nha xác nhận với khối lượng lớn và giá tăng mạnh thì đây chính là điểm mua sớm cổ phiếu này các bạn hiểu không ạ nếu cổ phiếu này giảm rất là mạnh ở đây sau đó test lần thứ nhất lần thứ hai việc mà thị trường chung giảm việc mà gì ạ, các tổ chức cơ cấu thoát ra hết và việc mà xu hướng thị trường giảm rũ bỏ một lượng lớn cổ phiếu ở đây và cổ phiếu bắt đầu đi lên thì đây chính gọi là điểm mua sớm thế thôi thế thì chúng ta sợ quá khứ thì cái việc là chúng ta sợ là đúng thôi ạ à. năm 2016 17 rất nhiều người sợ quá khứ một cái một cổ phiếu như là HP HBC những cái việc mà chúng ta bị mua cổ khứ của HBC ấy, thì dẫn đến gì ạ à? chúng ta bị thua lỗ chúng ta sợ chúng ta không dám mua và cuối cùng cổ phiếu tăng rất mạnh à, dù là cổ phiếu có tăng hay không tăng thì chúng ta hãy gì ạ à? hãy đưa ra những điều kiện hãy có kế hoạch cho nó và đấy là cách để chúng ta có thể quản trị vốn quản trị rủi ro và đặc biệt là quản trị dòng tiền thì ờ, đây là lúc mà Dũng chuẩn bị vào lớp đó là hỗ trợ cho anh chị em khóa học xuống dòng tiền nếu bạn nào quan tâm đến khóa học xuống dòng tiền khai giảng vào ngày 26 26 tháng 9 thì hãy ờ, có thể đăng ký vào phần link bên dưới à, khóa học này sẽ diễn ra theo hình thức như sau ạ thứ nhất là bạn sẽ được theo dõi toàn bộ những video quay sẵn và các bạn có thể share theo dõi uh, những video quay sẵn để các bạn có thể nắm rõ được những kiến thức nền tảng trong video đó uh, sau đó thì các bạn sẽ được Dũng hướng dẫn 2 đến 3 buổi trước khi chúng ta vào khóa học chính đó là gì ạ 2 đến 3 buổi như buổi tối hôm nay là chúng ta vẫn chưa học nhưng chúng ta sẽ được hướng dẫn cách học như nào để cách áp dụng như nào để giúp chúng ta thành công à, tiếp theo là sau khi các bạn học hai ba buổi hướng dẫn uh, miễn phí tức là cái khóa học này khi mà hướng dẫn thì giúp các bạn có thể nhìn nhận cách học như nào thì lúc đó chúng ta sẽ vào khai giảng vào đúng ngày 26 tháng 9 và sau khi chúng ta khai giảng thì đây là thời gian liên quan đến thực chiến các bạn thực chiến là gì ạ giúp cho các bạn ứng dụng những cái nền tảng mẫu hình cũng như là cách thức để các bạn tham gia thị trường thực tham gia được lý do tại sao Dũng lại nói về cái thị trường thực bởi vì trong thời điểm này thì thị trường nó đang rất là nhạy cảm Dũng mong muốn là khi mà các bạn tham gia vào những cái thời điểm nhạy cảm này một là các bạn giảm thiểu được rủi ro trong quá trình giao dịch cái thứ hai là nếu thị trường mà tạo ra những vùng đáy hoặc là tạo ra những cổ phiếu tốt hơn thì bạn cũng sẽ kiếm được khoảng lợi nhuận lớn hơn so với số tiền các bạn tham gia lớn hơn so với số tiền các bạn bỏ phí học phí để tham gia chương trình này của Dũng bởi vì uh, các bạn sẽ được thì dạ. đầu tiên là các bạn thấy rằng là các bạn đã có một kiến thức nền tảng trước khi trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp thứ hai là rủi ro của bạn rất là thấp bởi vì các bạn đã thấy là uh, khi mà thị trường tạo ra đáy và đặc biệt những cái phiên bùng nổ theo đà đặc biệt là những cái cổ phiếu mà Dũng nghĩ rằng là có tỷ lệ thành công cao nhất thì đó là cái cơ hội để các bạn thử trải nghiệm xem là chúng ta đầu tư cả một chu kỳ cả một năm bị thua lỗ nhưng với việc chúng ta có những kiến thức nền tảng